mời các bạn đến thăm cái ờ, vườn bầu của nhà bà Lộc ở thôn Xuân Dương, xã Phản Linh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. này nông 20 tháng 2, gần một tháng mới mọc 20 ngày sau nó mọc ấy 20 tháng 4 thế nào hôm nay vào được gần 4 tháng gần 4 tháng nhưng mà mất gần một tháng nó mới mọc cơ à, nó mọc. mùi rét cơ nó, nó đứng đấy thế mình nó không lên được mình gieo hạt à mình ờ, cắm hột xuống cắm chứ không phải gieo cắm một hột cắm hột mỗi à? con mấy hột đấy ba bốn hột vâng. thế, thế mình thì... làm trước khi làm đất thế này này cũng như là à, làm đất uh, mướp ấy vâng. nên là mình cứ cuốc lên mình cháo lên trong mình mình rắc uh, hai nắm uh, phân uh, phân lân thế mới lại mới lại nửa, nửa cân uh, nân nửa cân. thế là cháo lên là hai mươi hai nắm phân xinic chị nhỉ? Hai nắm phân xinic. Vâng. Thế bên này nó nửa cân nân. Nửa cân nân thế là cháo vâng. cháo lên thế là cắm hột. Vâng. nó lên lần này nó lên đẹp quá. Thế bà, sau đó ba có phải tưới gì không? Ờ, thỉnh thoảng nước lã thôi. Mới thỉnh thoảng tưới cho tí đạm thế thôi. À thỉnh thoảng ừ. tưới đạm thôi. Ừ. Vâng. Thì ờ, cái bầu này mình sẽ thu đến tháng mấy ạ? Cái bầu này thì, thì, thì mình không phun thì nó được ngắn ngày hơn là mướp vâng. mướp thì nó dài ngày hơn tức là mình để, để nó dọc mình có dùng cái túi này để phun không ạ à? không đã phun cái gì rất đã bảo thế đây này. quả nó rất là mẫm các bạn này đây, đây để phát cái quả này và vâng. họ nhà bầu đây như các bạn này ngắn ngắn ngắn đấy giống bầu này là giống bầu gì ạ không biết được mua được cái giống bầu bầu bầu mình như dòng nhưng bầu sao phải bầu, sao thôi bầu, sao? dài đây đấy, các bạn này đấy quả bầu đấy quả bầu nhìn rất là thích mọi năm cứ lấy rất là dài như này các bạn siêu bồi chiếc chứ đây chẳng mới lấy bồi siêu gì đây là giống bầu mình ngon đấy làm bà cắm đấy làm gì có đâu non bỡn đây các bạn này non lắm non lắm đây là cái lá cỏ nó vào tí thôi đây sau khi quả bầu cắt ra thì lá nó à nó đấy, chắc quả bầu trắng dài như này chắp quả bầu trắng dài này mà như gần như chưa có hạt các bạn ạ gần như chưa có hạt ăn đấy lắm ngọt ngọt như đồng đồng ấy vâng rất là ngon đấy đây này quả dài như này người ta bảo năm nay giống đẹp thế bọn nên bón phân sinic này đấy quả nó đấy, dài quả nó trường quả nhé đấy quả, quả nó, nó trường quả này mà kể cả mình cắt chỗ này cũng chưa hạn này đấy. Đấy. mình có thể cắt luôn cái chỗ này này cầm lấy tôi cắt cho này vâng cắt cái chỗ để cắt cái bụng cũng lại bảo không cắt bụng cắt bụng nhá để cho các bạn thấy nhá đây này hột các à. bạn này cũng chưa có hạt các bạn này đấy đấy trắng phau mà cái bầu này ăn nó rất là giòn ngọt đấy. và cái ờ, các dạ, bạn đây ờ, quay xuống cái gốc cây này có thể nhảy xuống quay à, ở đây thì gốc cây bà Lộc có nói là mỗi một gốc như thế này một cái gốc bầu như thế này thì bón là hai nắm phân Phoenix và nửa cân nửa cân nan lân nan lân nan thao các bạn lúc xong thì mình bón xong thì mình mới cắm hạt phải không ạ ừ, thì mình bón xong mình mới cắm hạt gọi là bón nốt đây vâng Thế ừ. và từ đó đến nay thì bà đã phải bón một lần phân xinic nào chưa? Ừ, chưa, không bón cái gì, chỉ có thỉnh thoảng tưới cái gì đã không, thôi thôi, cạy nó thôi. Vâng. Cứ thế là nó lên thôi. Vâng. Mà đây tỉnh rất sai và uh, cái này mình có phải phun thuốc gì không? Không chả biết phun gì. Vâng. Không phun gì đâu. Để nên đây mình đánh giá về cái lá một chút. À, cắt mấy cái lá để đánh giá. Ừ. Cổ hư vặn ở đấy rồi cầm mạnh như ta rồi. Chỉ cắt mấy cái lá. Đây, cắt mấy cái lá này. Vâng. Đây lá đây. Mà rất là đẹp các bạn đây. Vâng anh đứng ngồi lại đây ở trên này có khoảng độ nó khoảng độ chục gốc bầu thôi các bạn ạ đấy à? nhưng mà chục gốc đây nhưng mà bò chưa kín dàn đấy các bạn nó bò chưa kín dàn đây cái lá của nó đây các bạn này lá à? này lá xanh mượt luôn vâng lá xanh mượt đẹp lá xanh mượt đẹp đây mặt lá này không có một tí vết gì các bạn nhé không có sâu bệnh không có sâu xung gì đây vâng. này cái quả này bây giờ mình cho xuống là không là nó này quả quăm này nó bán thì chê bây giờ à, vâng. đấy. đây một đốt một quả này các bạn đây một quả này đây một quả này đây vâng. một quả này mỗi đốt quả đống này này Và... tránh nó đẻ ra đấy. tránh nó đẻ ra đây đây đây này đấy sai đấy đấy rất là sai như này nó tránh đẻ ra mà và cái tỷ lệ đậu quả đây như nào ừ, tỷ lệ đạt về bảy tám phần trăm vâng đấy quả non đây quả non quả non quả non chi chít luôn nếu mà, mà bầu chưa bọt kín dàn và Bà đánh giá về cái ngọn này như nào? Ngọn nó bơi ngọn, dài lắm Cho máy lên cao đi Thế cái ngọn này các bạn này, ngọn nó bơi và ngọn nó có mập không ạ? À? Đấy, nó mà có quả trong rồi thì ngọn nó bình thường thôi vâng. Nên chưa có quả thì cái, để cái ngọn này mập Đấy, Mố nhánh nó ra này, nó à, dài quá rồi những cái, nhánh của nó mà cũng gãy, gãy ngọn, gãy ngọn, gãy ngọn À nó gãy hả? À, ờ, mà ngọn nó bơi ra như thế này Thấy quả đây này, và... Vâng. quả này, nhánh này Vâng, đây, đấy. để nhánh ra cái là quả đây Là có quả luôn đấy, Nhánh một cái là quả luôn đây các bạn mỗi nhánh quả đấy mỗi đấy, mỗi nhánh lá là một quả đây như thế này đây là nhánh nhá nhưng mà đến đây một cái này là quả luôn và đến đây lại quả luôn và đây nữa ta nhìn đây này lại quả luôn đấy tức là nhánh nào cũng có quả hết các bạn ạ và ở đây thì cái hoa của lúc này nó chúng tôi quay muộn thì nó lúc này nó tắt cái này nó hoa này nó nở đêm à nó nở đêm à chứ nó không nở ngày đâu vâng đấy hoa bầu nó nở đêm và ờ, cái bầu này thì mình có phải phun thuốc trừ sâu không ạ không mà không phun gì chắc vâng và người trồng bầu thì sợ nhất về cái gì ạ? Ừ, sợ nhất là nó sai quá con chim hít này sai rồi Người trồng bầu người ta sợ nhất cái gì ạ? Sợ nhất là, là, là là mình phải phun nhưng đây không phải phun sợ nhất là bệnh bệnh bệnh ờ, vàng lá rồi bệnh gì đây để tôi cắt cái lá các bạn xem đây chứ không phải là không đấy đây, lá đẹp không phải lá đẹp chói lá đâu đấy lá nó cứng hơn tí đây đấy lá như lá sen luôn các bạn này đẹp đấy. ơi là đẹp lá như lá sen luôn quả, à, quả, nó sai này. nó sai những cái chỗ đây như này đây bốn năm sau quả đấy nó rất là sai như này cái chè từ gốc kìa Cô bảo Đây Ở cái bầu này mình thu được mấy đứa rồi Mới thu được ờ, ba bố bốn nữa Bốn nữa chậm hơn mướp À thu chậm hơn ừ, Nhưng mà nó lên chậm lắm Phải 20 vâng. ngày sau này mọc Chẳng vâng. 20 ngày sau mọc Mọc nó lên chậm lắm mà cứ gặp sau bắc thì nó lên đứng lại không lên vâng. Ừ. ừ Bây giờ quay Vâng, ba vừa đi vừa có thể 4 112 535 để không đúng các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại này để các bạn tiện liên hệ nhé trên Đấy. trang trại này thì ngoài uh, ngoài như là mướp rồi cà chua dưa chuột thì còn có bầu nữa và ở đây là bà lộc trồng nhà tôi cái gì tôi cứ trồng phân trên và... cái đây nó mới đẹp thế này chứ còn uh, trên trang trại này còn có cả mít nhãn vải bưởi à, à, rất là sai này quá này. Vâng. Đây, đây, đây, cắt, này làm việc cắt vào này. Vâng. Cắt đi. Đây. Đây bác bầu này. Bầu Khi dùng cái phân xinic thì nó có chức năng như là kéo dài. Nó kéo dài quả. Đây kéo dài quả lắm. Nó kéo dài quả mà quả nó thon này. Đây này đây. Nó không bị đeo thắt các bạn ạ. Đây như này Quả nó thẳng tưng, không bị đeo thắt kìa. Đây. À, đây quả bầu này dáng quả bầu rất đẹp như này đấy. đấy nó rất là xanh và nó, nó mỡ quả bầu cầm vào quả thì cầm vào đây là hay bị ờ, chậm nới thôi nhá và các bạn à, muốn uh, đây, tư vấn về phân bón này thế này vâng từ từ từ từ đợi em chút vâng đấy hai quả này hướng đấy đây hai quả hai đốt này vâng hai quả hai đốt liền các bạn này đấy đây cắt này vâng đấy, đấy cắt dài cốm thì sẽ rách vâng đúng rồi đây quả đây, rất đẹp này rất cao không có ruột quả rất đẹp như này đấy ừ. mà nó quả to nhưng mà cũng không có ruột và cái phân này nó còn có chức năng như là làm trẻ hóa quả nó làm trẻ nó dài đời ra là nó sai đều nhỉ ừ. sai đều đấy đây này đây à. quả à, đây không chỉ mướp mà bồng cũng rất sai như này bồng thế mà mướp vậy đấy nhà tôi cứ trồng cả vườn cây ăn quả các loại cây nói chung trên vườn tổng diện tích hơn 3 mẫu có nghĩa là cái gì tôi cũng dùng phân xinic bởi vì nó đẹp quá không bỏ được cho nên là đắt một tí nhưng mà nó ra hiệu quả cao năng suất nhiều cho nên là mình bán dễ ăn ngon bởi vâng. vì cái giống nó như thế rồi mà cũng có đắt hơn so với phân nhân và ca kia cũng có đắt hơn đâu mà, mà chỉ chỉ chỉ giá độ 13 14 nghìn cân như mấy vâng, tính đâu cân thế hiệu quả cao bốn mươi năm nghìn cân kiện thế nó không đắt hơn đâu mà không đắt hơn nhưng mà dùng ít ừ, đây cái ruộng nó... đây là cái bao vì nó có 5 cân mới thì mà... nó lại còn bền cây nữa trồng cái ừ. phân này là không phải phân chuồng bất cứ một phân gì chỉ lẫn mấy cái phân này thì nói chung tôi chỉ trước kia chúng tôi bón phân gà đầy đi, vâng. nhưng mà cho lên sợ lắm đặc <coughs> biệt lên mình làm là đặc bị bọ và các bạn ơi đất ở khu vực này là thần đất chết này xét các bạn ạ kìa chuột nó đùn thân nó chết này toàn không phải là gì Đấy. à, mọi năm mà chưa có cái phân xin này thì cái trên cái cái gò, gò mất nhiều phân thì bà có ờ, trồng nó kém lắm không cái gì chết độc chết thôi mà vâng. cây chết cây chết cây sống không trồng chán lắm nhưng mà bây giờ với cái phân này dòng này năm nó lấy phân chuồng dòng vẫn chết dù nhưng lấy đấy được cái phân này cái không chết dù bà hoa phó chủ tịch hội chủ tịch, ấy, chủ tịch hội bà hội phó chủ tịch hội hội làm vườn ấy là bà ấy, nông dân ấy bà hoa là bên nông dân là bà ấy chuyển khai về cái phân này đầu tiên xin ấy thế cho nên là người ta cứ chê không chê gì đến lượt mình dòng mà cũng sợ lắm thế nhưng lúc dòng thì mê quá nếu không biết dòng thì không biết làm thì nó là không tốt nhưng nếu như biết làm thì mê hơn mê mê nó dài mê gãi <laughs> nói đùa chứ mê phấn mê không bỏ được như trai mê gái không bỏ được ông này bảo ba giờ quát lấy phân chưa để xong tôi bảo hát được chứ đi lấy được con phải chuẩn bị tiền xong bảo có khi con đi lấy chịu của bà đấy chục túi là đi bảy tám trăm nghìn đấy chục túi vừa nó bán mới trả tiền đấy vâng. bà ấy bảo là mẹ em cứ lấy chịu đi cũng được nhưng mà cái phân nó tôi không đi cháu dòng thì không không không không không có phân này thế thì chết quý quá còn nó chỉ hơn mê gái dòng phân hơn mê gái vì quả nó đẹp mà quả sai. nó đẹp nó sai nó ăn ngon nhé vâng. giòn mà ngon nhé. mà nó lại ít chất mỡ à đó cái mày làm nào quả dạ. đẹp đấy các bà chở các bà cũng phân hốt đi cứ bà làm cho đẹp thế các bà mua rồng đi cứ bà nó chỉ được tí đạm không như nào nó chả quả không cái gì đây vài gì đấy chả sáng nào ngật ngưỡng một chuyến cô hai chuyến xe máy về để làm má hai quả lại chiều một chuyến cầu thọ mấy mình này này tơi bời ấy cả dưa nữa cái bãi thật đấy nước mỡ là vải vải nhãn bị bắn nhưng không hết hại tán buôn của bao nhiêu nhặt bán lẻ từ từ hãi quá thế nhưng mà cũng ham thật ham lắm thì cũng hãi nhưng mà có tiền về là mê mắt là đếm tiền <laughs> không đạo về đếm cho đếm vào <laughs> hôm nay nhưng mà lo vất vả nhưng mà kiếm được tiền thì sướng tiền ham mình năm nay là nói thật với các bạn mình sinh năm 60 thế nên là con tuổi rồi mệt lắm nhưng mà thấy tiền là ham lắm tôi cứ thấy tiền là tôi khỏe ốm khỏe ốm luôn <laughs> đúng thế thật ông này bảo ốm ốm đi đâu rồi ốm rồi bảo đây chốc này có người vào đây điện cái vào đây đặt hàng lại bảo đặt hàng lại lại đi lại đi làm ngay tôi đi đổ hàng về phải đi luôn tôi đi đổ hàng về tôi mệt tôi nằm rồi xong bảo kêu ốm rồi xong ano cái này mang cho ta ba chục cân cà chua cái này, nạ con cóc đi hái luôn ông kêu nhòn mà ốm đi đâu rồi nhìn lên ruộng cà chua đã đi hái cà chua bảo ông lên xe về chứ tôi trắng mặt lắm đưa, đưa trong bữa ao này chết thế là cho ông bảo thấy tiền là là khỏi ốm à thế ốm gì nếu thế nhưng mà thế thì mình không bán thì mất mối thế nhưng người ta đến đây mối khác mất thế là mình bắt buộc là phải đi đấy nhưng cũng ham có tiền à tiền là khỏi ốm hết không có tiền là, là, là lại ốm nghĩ mà bây giờ mua cám này cám cá nhặt nhạnh cám cá này thế mai kia mình thu gỗ đống này để nhặt cám gà này rồi nhặt cám vịt này ui rồi chết mệt hết người thế nhưng cũng ham để có tiền đấy các bạn ơi đây là chia sẻ rất thật còn cười gì nữa gì nữa cái bạn này giám đốc của bạn thì phân cho gì cần chết mà cũng ham thật đấy chị gần <laughs> chết thật ham quá. mệt quá bầu mướp mình vào đấy ăn lộc thích lên rồi đấy nên tào tháo lên chứ lúc đặt tên mình là tên tào tháo nên bán đổ bán tháo ấy nhỉ đấy tào tháo lên rồi đấy xong rồi bắt đầu chạy ra cướp với nhau nhất là dưa nhá cứ khoanh như này mỗi đứa đổ một ờ, đổ sáu bảy cân dưa ra là bắt đầu mỗi đứa khoanh khoanh khoanh vào ôm thế này xong bắt đầu đấy nào đấy thì cướp nào bắt đầu ra cân bỏ <laughs> quý như bác hồ ấy hôm nào mà nó ế hàng nhiều quá không bán kịp ấy là hôm mưa này nó bảo đấy là không quý như bác hồ rồi hôm nào là nắng nhiều mà để dưa chạy hàng cái là đang bán 10 cái này nhảy đến 12 ngày không bán cái giá nữa <laughs> hôm được nhiều quá mà bán bảo rất là nhiều bán gì ạ chị ơi trả lại giá cũ đi bảo giá cũ bao nhiêu thôi trả lại giá 10 thôi chúng em còn bán ừ thì giá 10 nhặt đi nhặt phiên phiến thì chúng mày cứ nhặt kỹ chốc tao bán bằng có đầu vụ mà đã thành đầu vụ đấy ừ. cái này có thể bẻ để cho nó cắt cái này cho nó xuống thì cho cứ mỗi đốt một quả các bạn này có mỗi đống đốt cứ đống hai ba đốt bởi vì bầu này một quả to hơn mướp mướp thì còn cắt cắt non đây cái này cũng cắt non vâng. đấy đây này phải nâng nó đây nâng các bạn ơi nó không uh, ờ, quả nếu như các bạn thấy rằng video này hữu ích thì các bạn hãy ờ, cho chúng tôi xin một like nhé và các bạn hãy chia sẻ video này đến mọi người bởi vì uh, bà con của ta đang trồng rau màu rất là khó nhọc trong cái năm 20 không, năm 2020 này với cái thời tiết khá là khắc nghiệt nên là rau màu đã bị héo xanh chết dùng rồi bị vàng lá nhạt dễ và ra hoa nhưng không chịu đậu quả và cây nó sinh trưởng phát triển kém nhưng mà nếu có phân trung động uh, à, sinic của chúng không dòng phân sinic thì đậu chứ vâng hỗ trợ rất là tốt các bạn ạ hỗ trợ nó nó không đậu nó thành đậu bởi vì là nó nó hiệu quả nó lắm nên nó, nó, nó, nó chắc quả nó chắc cây cho nên là nó đậu quả ngay nó chắc quả chắc cây cho nên phân kia là không cho đậu được đấy, đấy thì... đậu lắm vâng, à, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi là số điện thoại của tôi là Miss Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để cập nhật những thông tin mới nhất và à, mọi những cái tư vấn thắc mắc thì các bạn hãy để ở phần, phần bình luận hay để cho quả nó xuống tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo quả non này